sorry. trong cơn bão trong đêm thấy vì anh bơ vỡ mà phút nơi đây tình yêu khi xưa ta buồn vỡ trong một chùm mưa hai đứa chia tay chỉ cần cho anh được thêm một chút để trong cơn mắt trong tim thấy để anh bơ vỡ mà phút nơi đây tình yêu khi xưa đã em tiếng an lòng dài nhấc mái thiên địa nhì bãi cao đường phụ thể nhau mãi đêm nay ta say ta sao tóc không sao chúng ta thân nhất đủ nhóc lên bên nhau có nên cần tập lòng vô miền tây không có như không phải về chỉ không gặp đau anh luôn chưa phải để ba con lối sớm không có em tay kế một đời yên nóng khi có được trái trái quê oh, yeah. side.